Xin chào tất cả quý vị và các bạn. À, hôm nay thì Bộ Tài chính có họp là nói về bàn về trái phiếu doanh nghiệp cũng như là thị trường chứng khoán liệu có được giải cứu hay không. Thì trong video này chúng ta sẽ bàn về liệu cái ngành bất động sản có được giải cứu và tác động của nhóm bất động sản như thế nào trong thời gian tới ở trong ờ, cái việc mà khi mà các bạn ờ, theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng thì trong thời gian vừa qua chúng ta thấy là bản thân rất nhiều các doanh nghiệp bất động sản đặc biệt là những doanh nghiệp bất động sản có phát hành trái phiếu lớn thì có rất nhiều các thông tin khác nhau nhưng đặc chúng ta thấy là phần lớn là các thông tin đó đều là không tích cực tuy nhiên hôm nay dũng sẽ gì ạ à? bóc tách cái nhóm cổ phiếu PDR Novaland và DG để các bạn nhìn thấy tất cả những cái điều mà các bạn thấy là rất nhiều nhà đầu tư chúng ta cần phải biết còn nếu chúng ta không biết được điều này thì Dũng tin chắc là, là việc mà chúng ta có thể mất rất nhiều tiền mất rất nhiều gì ạ công sức tiền của khi mà mua cổ phiếu xong đợi cổ phiếu 3, 5 năm 10 năm để có gì ạ có được lợi nhuận trong đầu tư chứng khoán À, trước khi mà Dũng phân tích vào thị trường hôm nay thì hôm nay Dũng với chủ đề và nhóm bất động sản. Nhưng để chúng ta hiểu rõ về thị trường hôm nay chúng ta có hai phần ạ. À. Đúng không? Hôm nay hai phần. Phần đầu tiên Dũng sẽ tập trung vào thị trường để chúng ta có thể nhìn tổng quan về thị trường. Phần thứ hai là phần rất là hấp dẫn. Các bạn hãy xem hết cái phần thứ hai bởi vì phần thứ hai là phần cực kỳ hấp dẫn. Dũng cho các bạn nhìn thấy là tại sao PDR nó giảm mạnh, tại sao Novaland nó giảm mạnh tại sao DG nó giảm mạnh mà ở ngoài kia người ta cứ nói rằng là giải cứu người ta cứ nói rằng là rất nhiều thứ khác nhưng chúng ta cần phải biết tại sao nó giảm mạnh tất cả cái điều này thực tế nó đang được phơi bày nó được phơi bày mà ít người biết đến vậy bao nhiêu bạn biết rằng là tại sao cái nhóm đấy nó giảm mạnh hãy comment cho Dũng số 10 đúng không ạ nếu các bạn muốn biết cái nhóm cổ phiếu như là bất động sản vừa rồi nó giảm mạnh hãy comment số 10 tuy nhiên thì trước khi mà chúng ta gì ạ à? trước khi mà chúng ta phân tích xem là lý do tại sao nó lại giảm mạnh thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại về à, người ta cứ nói là giải cứu bây câu hỏi chúng ta đặt ra câu hỏi nhá chúng ta sẽ để cái hỏi là bây giờ nếu bình thường chúng ta để ý một chút là có phải là trong thời gian vừa rồi đúng không khi mà lãi suất ở mức thấp lãi suất cực kỳ thấp đúng không thì các doanh nghiệp bất động sản đúng không các doanh nghiệp bất động sản họ làm gì ạ họ bắt đầu việc với việc mà các chính sách chúng ta gọi là của nhà nước nới lỏng thì bắt đầu họ làm gì ạ họ làm gì họ bắt đầu phát hành trái phiếu một cách ồ ạt và rất nhiều nhà đầu tư đã mua trái phiếu với lãi suất ở cao và đến bây giờ thì cũng có những cái nhà đầu tư mất trắng tài khoản chẳng hạn như Tân Hoàng Minh chẳng hạn các bạn mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh thì liệu chúng ta lấy được bao nhiêu tiền từ Tân Hoàng Minh và tuy nhiên thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng là nếu các bạn gì ạ à, mua trái phiếu của gì ạ à, của Phát Đạt PDR thì các bạn nghĩ rằng trong thời gian tới điều diễn ra các bạn xem rằng là nếu bây giờ những cái doanh nghiệp những cái công ty chứng khoán nào đang nắm giữ margin của cổ phiếu phát đạt có lẽ chúng ta chưa biết được đúng không tới đây khi mà kết quả kinh doanh tới đây mọi thứ nó bắt đầu được phơi bày thì không biết rằng là điều gì diễn ra bởi vì trong chúng ta biết rằng là rất nhiều các công ty chứng khoán cho vay đúng không vay cái cổ phiếu phát đạt với margin rất là cao và chúng ta cũng có thấy rằng rất nhiều công ty chứng khoán cho vay những cổ phiếu như DG hay là Novaland với uh, margin rất là cao liệu chúng ta thấy là những cái khoản mà bị thua lỗ bởi vì cho vay quá mức thì tới đây nó sẽ liệt được bóc tách khi mà báo cáo tài chính quý 4 này sẽ được đông ra và đấy chính là lý do tại sao chúng ta cần phải gì ạ nhìn rõ được uh, cái bộ mặt thực sự của thị trường cũng như là của các doanh nghiệp thế thì bây giờ chúng ta sẽ nói về không biết thì bây giờ chúng ta quay trở lại gì ạ thị trường bây giờ chúng ta xem rằng là với thì điểm này thì có rất nhiều các thông tin nó có thể đưa ra chẳng hạn như là vụ bắt bớ ai đó có thể diễn ra tại vì thực tế là hàng ngày Dũng có nhắn rất nhiều người bạn nhắn cho Dũng cái thông tin là ông này bị bắt ông kia bị bắt nếu bây giờ nếu cứ như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ thấy là rất khó để đầu tư vào không nên chính vì vậy thì thường các thông tin như vậy Dũng không quan sát và Dũng phải dùng những cái kiến thức của mình để Dũng phân tích xem là thực hư nó ra sao thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái thông tin về cái trái phiếu doanh nghiệp xem nó như nào để chúng ta sẽ à, xem là tới đây liệu có được tức là liệu mà chính phủ có xử lý có có cả hỗ trợ cho các doanh nghiệp hay không đầu tiên có vẻ chúng ta hãy quay trở lại về thông tin đây đây là thông tin bộ tài chính nói gì cuộc họp bàn về chứng khoán và trái phiếu bất động sản năm 2023 tháng 11 thế mình đặt câu hỏi là nếu các doanh nghiệp những trái phiếu bất động sản mới bắt bắt ngân hàng phải cho vay chúng ta ra là bắt ngân hàng phải cho vay để đáo thì à, để trả cho những nhà đầu tư thì liệu ngân hàng cho vay không hoặc là bây giờ bắt ngân hàng phải gì ạ phải à, đầu tư vào những trái phiếu đó thì đều tư không ạ hay là bắt đầu chúng ta nới lỏng đáo hạn ra thì điều nhà đầu tư có chấp nhận hay không đấy là cái mà chúng ta chẳng hạn bây giờ chúng ta trái phiếu này là một năm phải trả nhà chúng ta mua đúng không chúng đầu tư thì bản thân doanh nghiệp kết thúc đáo hạn là phải trả tiền cho chúng ta chúng ta nhà đầu tư cả lãi và vốn liệu chúng ta đồng ý thêm một năm nữa không ạ chúng ta đồng ý thêm hai năm nữa không cái điều này chúng tin chắc là nhà đầu tư sẽ gì ạ rất khó để chấp nhận trong thời gian tới còn việc mà họp thì vẫn cứ họp thôi ạ nhưng nhà đầu tư theo các bạn là chúng ta nếu chúng ta mua trái phiếu chúng ta có chấp nhận là một cái doanh nghiệp mà chúng ta thấy không tin tưởng hoặc là một doanh nghiệp mà chúng ta cảm giác là lo lắng sợ hãi thì chúng ta chấp nhận tiếp tục để cho đáo hạn tiếp tục năm thứ hai thứ ba hay không thì câu chuyện này chúng ta kể tự là ra tại vì họp thì có thể là vẫn cứ họp hoặc là giải cứu bất động sản hay giải cứu chứng khoán thì cũng cứ thể giải cứu nhưng tuy nhiên doanh nghiệp làm ăn thua lỗ doanh nghiệp làm ăn gì ạ à? làm ăn mà không có sự chính trực thì nhà đầu tư chúng ta có đầu tư hay không thì cái này nó liên quan đến dòng tiền của nhà đầu tư bởi vì rõ ràng là nhà đầu tư chúng ta là những người mà bỏ tiền ra bỏ tiền ra để đầu tư và chúng ta cần phải mang có lợi nhuận chứ không thể nào chúng ta cứ đi rằng là đầu tư hay là giải cứu vì một ai đó thì trong thời gian vừa rồi chúng thấy rằng mọi mọi cái thông tin mà giải cứu cổ phiếu Novaland hay là PDR hay là DG gì đó thì tí nữa chúng ta xem là cái câu chuyện này chúng ta nên giải cứu không giúp phân tích cho các bạn nhìn rõ cái bộ mặt thật của nó bộ bộ ra thật của nó và ai cũng có thể nhìn điều này nhưng chúng ta có thể không ai đọc cho chúng ta biết mà thôi ạ. thế thì ở đây nếu chúng ta thấy là những cái thông tin như này trong thị trường ở ờ, họp thì đây chúng ta thấy là những cái họp như này liệu có giải quyết được cái vấn đề giả sử bây chúng ta nhìn này một là FLC đúng không Tân Hoàng Minh trái phiếu chính phủ SCB và tiếp tục tới đây còn có lẽ còn rất nhiều doanh nghiệp khác nữa bởi vì chúng ta biết rằng là một lượng lớn trái phiếu được gì à, bơm ra thị trường được phát hành ra thị trường đây ạ là một triệu hai trăm sáu mươi nghìn tỷ con số khổng lồ vậy nếu cái gì ạ tiền này tương ứng với 10 phần trăm tiền này á mà nó đang nắm giữ ở các doanh nghiệp bất động sản trong trường hợp mà các ngân hàng không cho vay hoặc là không được đáo thì sẽ có rất nhiều doanh nghiệp bất động sản gì ạ có rất nhiều doanh nghiệp bất động sản sẽ gì ạ có thể đóng cửa trong thời gian tới nên chúng ta thấy là đây là con số mà có lẽ là chúng ta thấy rất mình câu chuyện thứ hai là chúng ta có hiểu hiểu đơn giản là năm 2020 21 khi mà chúng ta bị covid thì có một cái số dư nợ rất lớn từ gì ạ à? từ các khoản cho vay của người dân và chúng ta có thể là gọi là chúng ta mang chữ là giãn nợ giãn nợ và tới đây nó giãn nợ thì đến một thời điểm nào thì nó cũng phải đưa ra nên chính vì vậy thì việc mà nếu cứ tiếp tục giải cứu như thế này thì câu chuyện ở đây là giải cứu nhưng cái vấn đề là cái bất động sản có ai mua hay không đúng không nếu có giải cứu thì bất động sản phải có người mua đúng không bất động sản phải có người mua có người đầu tư thì mới giải cứu được còn bất động sản mà nó không ai mua bởi vì bây giờ lãi suất đang ở mức cao lãi suất đang ở mức cao với thứ hai là nhà đầu tư thì họ đang có xu bán ra bởi vì họ không vay được ngân hàng họ không vay được ngân hàng nên họ phải bán ra nên chính vì vậy thì chúng ta phải biết rằng là liệu các công ty bất động sản đấy họ đã biết cái điều này chưa theo anh chị em họ đã biết điều này chưa nếu anh chị em comment là bao anh chị em là các công ty bất động sản nếu biết điều này anh chị em comment số 1 còn anh chị em comment là không biết thì comment số 0 ạ à. tức là với việc mà bong bóng với việc mà bản thân doanh nghiệp có thể bị vỡ họ có biết hay không theo anh nếu anh chị em nghĩ là biết thì comment số 1 còn nếu anh comment là không biết comment số 0 thế thì để chúng ta có hiểu đơn giản có biết hay không thì chúng ta thấy là đây câu chuyện rất là thú vị và hôm nay Dũng muốn chia sẻ với chúng ta để chúng ta thì ạ đây là phần nhưng trước khi nói về phần này thì chúng ta uh, phân tích uh, đôi chút về gì ạ đây là cái cách mà đây các bạn nhìn này Dũng sẽ cho các bạn nhìn đấy đây là cái mà tí nữa tí nữa nha đây là Novaland này PR này nhìn chúng ta nhìn đấy này và thứ ba nữa là EG đấy, tất cả cái điều này tí nữa chúng ta bóc tách để chúng ta nhìn cái câu chuyện rất là thú vị à, thú vị trong cái việc mà tại sao họ đã biết họ đã biết như này họ đã bán hết ra và chỉ có nhà đầu tư cá nhân chúng ta mới là những người dính đòn thôi và tí nữa chúng ta sẽ bóc tách cái điều này ra chúng ta thấy là rất thú vị bao nhiêu bạn chuẩn bị chúng ta xem hết video này có thể comment là xem ạ comment số 2 đúng không ạ xem hết video này bởi vì Dũng sẽ bóc tách cho chúng ta nhìn lý do tại sao mà mọi người cứ phải giải cứu giải cứu và tới đây một thời gian nữa thì họ có thể giải cứu thật bởi vì họ đã có khoản lợi nhuận quá là khủng khiếp rồi nên chúng ta cần phải hiểu là tại sao nó lại có câu chuyện thú vị này thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại thị trường à, chúng ta sẽ quay trở lại thị trường trước khi mà chúng ta à, nói về cái nhóm cổ phiếu này đúng không ạ thế thì thị trường bây giờ chúng ta phân tích thị trường thì mọi người phải để ý một chút đầu tiên chẳng hạn đấy là chúng ta quan sát cái nhóm VN30 đây nhóm VN30 thế vì nhóm VN30 chúng ta để ý một chút này bây giờ câu chuyện quan trọng nhá câu chuyện quan trọng chúng ta gọi là thị trường tích cực đi anh chị em comment cho Dũng là tích cực ạ tích cực à, đây thị trường là sự như là tích cực đưa ra một cái kịch bản cực kỳ tích cực ạ đấy tích cực ạ anh chị em comment tích cực ạ đây có những uh, chúng ta gọi là tí nữa xem cái phim phim tí nữa chúng ta sẽ biết rằng là hai phim nữa bắt đáy không thế thì bây giờ chúng ta đặt thị trường là tích cực là nó sẽ kéo lên đúng không đấy ví dụ chúng ta gọi là tích cực chúng ta xem là nếu tích cực thì điều gì diễn ra Đấy, chúng ta lấy một cái câu chuyện như vậy thế thì nếu mà tích cực bứt phá thì chúng ta phải để ý một chút là cái xác suất tích cực hay không chẳng hạn đây là gì ạ chúng ta nhìn thấy đây là cái gì ạ đây chúng ta nhìn thấy ạ đây là cái gì ạ đây là một phiên kéo lên khối lượng làm sao chúng ta để ý phiên này kéo lên từ đấy kéo lên khối lượng sao khối lượng rất là lớn đúng không cái tường thứ hai là một cái phiên giảm điểm từ phía trên giảm xuống khối lượng lớn tuy rằng ở đây là có hai cổ phiếu là gì ạ Novaland và PDR cũng đây là một cái phiên giảm rất là mạnh khối lượng lớn vậy nếu cái việc mà hồi cái việc mà kéo lên để hồi thì xác suất hồi khi mà có khối lượng lớn kẹt ở đây và khối lượng lớn ở đây cao hay thấp ạ? Nào chúng ta sẽ đặt ra nếu giả sử thị trường bắt đầu tăng tăng vậy nếu mà trong trường hợp tăng thì chúng ta thấy là thị trường phải vượt qua đỉnh này đây là cái đỉnh này vượt qua cái đỉnh này với khối lượng khoảng ở trên VN30 gì ạ à? phải rất là lớn và được đặc biệt là phải ăn hết cái lượng lớn này vậy xác suất hồi hồi nhá xác suất hồi tức là để đi lên ấy, để có tiền cho chúng ta thì theo các bạn cao hay thấp ạ à? đấy thế thì ở trong trường hợp mà chúng ta để ý mà nếu hồi thôi ạ à, khối lượng để vượt qua đây và khối lượng vượt qua đây thì cái tỷ lệ theo các bạn cao hay thấp ạ à? đấy chúng ta cần phân tích như vậy để cho chúng ta thấy rằng là tự đánh giá nhìn chúng ta thấy chứ không phải là nghe phân tích tràn lan ngoài kia nếu các bạn thấy là Dũng phân tích như này các bạn thấy dễ thì comment cho Dũng là dễ hoặc là bạn thấy là khó thì comment khó đúng không ạ bởi vì Dũng phân tích là phân tích cùng các bạn để các bạn có thể tự hiểu chứ bây giờ nếu phân tích thường nếu bạn nghe phân tích thì các bạn chỉ nghe thôi đúng không chỉ nghe thôi nhưng đây chúng ta cùng học cùng phân tích được không cùng học cùng phân tích thì rõ ràng là gì ạ thế ba bạn thấy là dễ đúng không thì rõ ràng là bây giờ nếu có lên nó có lên thì cũng là rất khó để vượt qua cái đỉnh này hoặc là rất khó để hấp thụ toàn bộ khối lượng này đấy là góc độ đầu tiên chúng ta đang nhìn về cái thị trường chung của VN30 chúng đang nhìn VN30 để tổng thể một chút ạ vậy nếu trong trường hợp mà nó kéo lên thì bây giờ chúng ta lại quay trở lại thêm một vài cổ phiếu trụ đi nha cổ vài cổ phiếu trụ đi đầu tiên cổ phiếu trụ khối lượng và nó cũng rất ảnh hưởng thị trường đó là cổ phiếu HPG vậy HPG theo chúng ta là đang tích cực hay là tiêu cực bao nhiêu bạn thấy rằng hôm qua Dũng nói là cái cổ phiếu này nó có một cái phiên lên như này thì nó gãy là cao chúng ta nhìn thấy chưa ạ hello bao nhiêu bạn đã nhìn thấy điều này hôm qua Dũng phân tích rồi nếu bạn nhìn thấy nghe thấy thì các bạn có thể comment là thấy đâu ạ đây là cái gì ạ à? cái hôm qua Dũng nhìn chỉ cho các bạn khối lượng khổng lồ khối lượng khổng lồ thì cái việc nó không thể lên được phải bán ra phải bán ra đúng không bán ra bởi vì đây là kịch bản nó diễn ra và chúng ta phải bán ra vậy cái cổ phiếu này là nó xấu đúng không đấy là cái đầu tiên chúng ta đang thấy là cổ phiếu này xấu vậy cổ phiếu này xấu mà nếu ngày mai mà nó gì ạ bứt phá đi lên để nó tăng mạnh thì cái điều này khó hay dễ nó khó hay dễ ạ à, chúng ta vậy nếu giả sử bây giờ chúng ta lại đang chơi cái trò chơi ngược ấy, thị trường nó tăng cái cổ phiếu này tăng này cái này tăng này thì cái việc này là việc không thể đúng không Đấy, chúng ta phải nhìn thấy là đây là cổ phiếu vốn hóa lớn cổ phiếu thứ hai chúng ta lấy PVD đi cho nó máu đây là chúng ta thấy là cổ phiếu PVD nếu cổ phiếu là kênh dưới kênh dưới mà nó hồi hôm nay lại giảm và tất cả để cái việc vượt qua cái cản này thì thực tế là cũng là một cái khó đấy là chúng ta gọi là một cái cổ phiếu ngành dầu khí chúng ta có thể thêm gác đi ạ à, để xem nó mạnh hay yếu ạ một vài cổ phiếu vậy cổ phiếu gas thì bây giờ nó hồi nó lên theo các bạn mạnh hay yếu ạ à? hello bây là cổ phiếu gas này nó lên như này nó giảm giảm nhé thì nếu trong trường hợp nó hồi để nó lên được thì chúng ta thấy xác suất mạnh hay yếu ha một là chúng ta thấy là biến động này là biến động lớn lỏng nó dao động lớn là lỏng những cái biến động lỏng như này thì nó có hồi thường là thất bại nhá lỏng như này hồi thất bại nên chúng ta thấy là nó cũng yếu đấy thì chúng ta phân tích một vài cổ phiếu vốn hóa lớn chúng ta phân tích được cổ phiếu thứ ba là cổ phiếu ACB đi ạ chúng ta thấy ACB vậy ACB trong trường hợp chúng ta thấy là dao động rất là lớn đây cái vùng cản này cái vùng cản khối lượng lớn này, này đây là cái cản khối lượng lớn thì cái việc mà cổ phiếu này để đi lên được để qua cái vùng này là cái vùng đã, đã, đã rất là khó khăn rồi bởi vì một cổ phiếu dao động lớn như này thì để đi lên thực sự là khó khăn với cổ phiếu này nên các bạn thấy là nó mạnh hay yếu ACB mạnh hay yếu ạ à? thì anh chị em ACB mạnh thì anh chị em bảo mạnh còn yếu để bảo yếu chúng ta sẽ từng phân tích từng nhóm cổ phiếu để chúng ta thấy được chúng ta nhìn được và biết được nó như thế nào và chúng ta cũng có thể thấy là việc Vietcombank sao ạ à? Vietcombank thì chúng ta thấy là dao động lớn ở phía trên này kẹt rất lớn ở phía trên trên khối lượng lớn và giảm như này thì gần như không thể lên được xác suất lên thất bại rất là cao bởi vì nó dao động lớn nó lên cũng không lên được xa nên chúng ta thấy là cổ phiếu này cũng là yếu chúng ta có thể nhìn thấy một loạt các cổ phiếu như là Techcombank Techcombank thì chúng ta thấy là vùng phía trên này đang cản và đang rất là yếu thì việc mà Techcombank chúng ta nếu đi thẳng nhá nếu giả sử nếu đi thẳng cái xác suất để thất bại là cao nếu giả sử có đi có mạnh lên mới thì đi thẳng cũng là rất là cao nha xác suất rất là cao tức là nếu xác suất giảm nhá nếu giả sử trong trường hợp chúng ta lấy là đẹp nhất lại tốt nhất đi thì xác suất giảm cũng rất là cao nên chính vậy chúng ta thấy rằng là có lên nhé có lên thì xác suất giảm tức là xác suất giảm đi xuống cũng là cao nên ở đây chúng ta còn trong trường hợp bị gãy thì nó sẽ rơi tiếp ạ đấy thì chúng ta phân tích như này chúng ta thấy thấy rằng là thế thì bây giờ đây là cổ phiếu rất là mạnh thị trường đúng không đấy đây là mạnh Techcombank mạnh BIDB đi ạ BIDB thì rõ ràng giao động lớn nền ngắn giao động lớn nền ngắn khối lượng tăng mạnh giá không tăng gặp vùng cản lớn đây là cản này khối lượng lớn làm sao có thể đi được và chúng ta có thể thêm một vài cổ phiếu như MBB xem là như nào MBB thì vùng cản phía trên này cũng rất là lớn hiện tại là vượt qua cái vùng này đã khó rồi khối lượng lớn nhưng còn bây giờ để tiếp tục đi lên nữa thì càng khó nữa nên ở đây chúng ta thấy là cứ mong thị trường lên nhưng bây giờ nó có cái điều gì để ép phải lên được hay không ạ à? có điều gì để giúp lên được hay không vậy các bạn thử cho một cổ phiếu nào thật sự hấp dẫn để giúp cho cổ phiếu mà các bạn nghĩ rằng nó thể lên được nếu các bạn thử cho thì ạ các bạn tìm cổ phiếu nào xuất sắc nhất mà các bạn yêu quý thì Dũng chỉ phân tích cho các bạn khoảng độ ba cổ phiếu thì các bạn thấy ngay ạ à? chẳng hạn như một bạn có gì ạ à, đây là một cổ phiếu như này thế thì bây giờ cổ phiếu này là cổ phiếu nó đã bung khối lượng này rồi gặp cổ phiếu mà nó bung khối lượng ở phía trên này rồi thì rõ ràng là chúng ta thấy là nó rất là yếu đúng không nó rất là yếu và chúng ta thấy là khi nó bung khối lượng này phải bán ra hôm nay có một cái chị chị ờ, gọi điện cho Dũng thì chị có nói là một cái cổ phiếu là hát cái cổ phiếu gì nhỉ cổ phiếu của bên uh, hát uh, Hoàng Huy tài chính Hoàng Huy ạ tài chính Hoàng Huy à, tài chính Hoàng Huy đấy tài chính Hoàng Huy bây giờ Dũng lại quên mất cái tên là tài chính Hoàng Huy là H à, tài chính Hoàng Huy ạ à THC THC đúng không ạ THC thế thì bây giờ cái cái chị này chị đầu tư như này không biết rồi chị có không tức là chị mua cổ, cổ phiếu Hoàng Huy bởi lý do như này lý do lý do đầu tiên là chị có nói rằng là ở à, xung quanh ở nhà chị ấy, thì có rất nhiều các công ty bất động sản của Hoàng Huy đấy thứ hai là công ty này quen rất nhiều sếp à, quen rất nhiều à, những cán bộ tức là tóm lại là có mối quan hệ rất là rộng thứ ba là chị đầu tư một vài các kìa dự án về Hoàng Huy có lợi nhuận rồi nên chị đầu tư và chị nghĩ rằng là đây là cổ phiếu rất là tuyệt vời nhưng thông thường chúng ta sẽ thấy là nếu chúng ta phân tích cái cổ phiếu này chúng ta nhìn thấy góc độ nào đó thì chúng ta chưa cần phân tích nhỉ? chưa cần phân tích chưa cần đánh giá cái cổ phiếu này nhìn về góc độ nào đó thì chúng ta thấy là từ trước nay về góc độ này là gì ạ nó cũng là một dạng dạng gì ạ đây là chúng ta nhìn này nó là dạng gì ạ đấy cái cổ phiếu này là một dạng bo cung dạng bo cung tức là là làm ăn nó đang có cái gì đó nó không gì ạ rõ ràng bởi vì những cái cổ phiếu bo cung như này thì chúng ta thấy là rõ ràng đã bo cung rồi thì có gì ạ à? bảo là chính trực cái gì cũng không biết nhưng đây chính là chúng ta thì à? cần phải biết được cái điều thứ hai là chúng ta mua cổ phiếu ở phía trên này sau đó thì nghĩ cổ phiếu rẻ chị này chị mua cổ phiếu trên này sau đó nghĩ cổ phiếu rẻ chị lại cứ tiếp tục giữ và tiếp tục giữ và tiếp tục giữ và chị còn đầu tư nhiều ở phần dưới này nên cuối cùng là bị giảm rất mạnh câu chuyện ở đây đó là gì ạ à? có hai câu chuyện câu chuyện thứ nhất là nếu cổ phiếu mà nó giảm dưới 10 rồi tức là nó đang có vấn đề tức là nếu bình thường nó tốt thì chủ đầu tư người ta phải mua vào đúng không chủ đầu tốt thì chủ đầu tư phải mua vào còn thực sự nó không tốt và thứ hai nó giảm sâu thì nó hồi thôi ạ đây là giảm sâu nó hồi và đây là hôm qua dũng bảo là chị bán ra đi ạ bán ra đi và hôm nay nó lên nữa thì không biết là nếu chị có trong này chị không biết chị bán chưa ạ bởi vì những cổ phiếu này là gì nó giảm sâu và nó hồi đấy ạ bởi vì thực tế những cổ phiếu này nó không có chất lượng vì nó đang nó gọi là đầu tư tài chính nhất đây là đầu tư tài chính nó lên dạ, thang gì ạ à? thang bộ như rơi thang máy các bạn nhá lên thang bộ rơi thang máy bởi vì đây là cổ phiếu còn có thể là làm ăn hay là có ban lãnh đạo chơi với ai đó thì đấy chỉ là những câu chuyện trên thị trường thôi tất cả là nó tuân theo chu kỳ thị trường khi thị trường bất động sản đang ở khó khăn như này nếu cổ phiếu đấy mà gì ạ à, huy động vốn hôm trước thì chúng ta năm ngoái thì chỉ có nói rằng là nhà đầu tư huy động bằng gì ạ bằng trái phiếu giá 13 và sang năm thì mới gì ạ sang năm tức là nhà đầu tư cái cổ phiếu này huy động trái phiếu giá 13 và sang năm gì ạ mới được chuyển đổi sang cổ phiếu vậy bây giờ sang năm chuyển đổi cổ phiếu thì nhà đầu tư đã mất một nửa rồi bao nhiêu bạn đã từng mua cổ phiếu chuyển đổi á tức là chúng ta mua cổ phiếu thì bình thường là chúng ta mua là nó ở trên cái kênh lẻ trong khi nó vào chu kỳ giảm khi nó vào chu kỳ giảm thì chúng ta thấy là cổ phiếu nó giảm và chúng ta những ai mua mà cổ phiếu chuyển đổi lãi suất thì không được nha lãi suất thì không được nhưng gì ạ à? đấy nhưng rõ ràng là đứt là đứt thôi ạ à. nên ở đây hôm nay không biết là chị bán chưa nhưng rõ ràng chúng ta thấy là đây là cái cơ hội cuối cùng cho các bạn còn bây giờ những cái cơ hội cổ phiếu này rất là khó có thể đi xa nữa bởi vì nó đã bung hết khối lượng này bao nhiêu bạn thấy là nếu cổ phiếu nó bung được hết khối lượng này này là nó là đỉnh và có thể nó kéo lên đôi chút thôi nhưng rõ ràng là vùng này là vùng rất là cần phải thoát ra thật nhanh đấy là cái mà chúng ta cần phải nắm rõ được trong cái nhóm thế thì ở đây thế thì bây giờ nếu chúng ta thấy rằng là OGC thì OGC sao ạ OGC lên đến đây nó có bung hai phiên khối lượng rồi khối lượng này lớn chúng ta nhớ này khối lượng này lớn nhưng giá nó không tăng được giá nó cũng tăng nên chúng ta cũng không thể để biết rằng là nó an toàn hay không bởi vì cổ phiếu nó đi theo dòng nếu cổ phiếu OGC nó tốt thì chúng ta phải thấy là STB nó tốt vậy STB như này nó tốt không ạ bản thân STB lợi kéo lên này kéo lên khối lượng thấp sườn so với trước kéo lên khối lượng thấp hơn trước thì nó là xấu nó là xấu đấy đấy nên ở đây chúng ta thấy là cái vấn đề là cái vấn đề của chúng ta là gì ạ mọi người thì mong muốn là thị trường hồi để bán nhưng phần lớn mọi người hồi mọi người lại không bán bao nhiêu em đấy là có phải phần lớn Dũng nói này không biết đúng hay không nhá tất cả mọi người khi mà chúng ta mua cổ phiếu đợi cổ phiếu hồi để bán đấy như bạn này có Đức Toàn có nó có chia sẻ Dũng rất đồng cảm này tức là phần lớn mọi người hồi để bán nhưng khi mà hồi thì chúng ta không bán tiếp tục bị lỗ tiếp ạ bởi vì chúng ta nghĩ rằng là hồi là nó tiếp tục yeah. Dạ. còn bây giờ chúng ta nhìn thấy một vài cổ phiếu nó đi ngang như này chưa chắc có cơ hội là đây là cơ hội giả sử bây giờ chúng ta thấy là thị trường nó chưa thử các nhà thị trường chưa thử thế thì bây giờ chưa thử tức là là gì ạ nó chưa giảm sâu thì cái cổ phiếu này nó giữ được nhiều nếu trong trường hợp thị trường giảm giảm giảm mà nó vẫn giữ được cái nhịp như này thì chứng giảm thì cái việc mà nó hồi thì ok còn bây giờ chúng ta chưa biết được như nào nha chưa biết được nào nên chúng ta hãy gì ạ hãy ờ, đứng ngoài trước tại vì phía trên này là cản rất là lớn thứ hai là cổ phiếu BSR BSR thì hôm trước tôi có nói với các bạn là có thể mua cổ phiếu này khi mà bùng nổ trong đà nhưng chúng ta thấy là bùng nổ trong đà khối lượng nó có đâu nó không có nên nếu mà bây giờ nó về mà nó lại bị giảm khối lượng thấp mà nó giảm như này rồi thì T4 T5 về ngày mai buổi chiều mai về thì hãy gì ạ hãy giảm thế nên ở đây nhà mình nhớ là gì ạ khi mà Dũng làm về thị trường á Dũng luôn luôn đưa cái cảnh giác và chúng ta cần phải theo dõi hết video Chứ còn nếu chúng ta giả sử chúng là thị trường bùng nổ theo đà thì đấy là cái điều kiện điều kiện nhưng khi mà các bạn theo dõi trong video thì có phải như vậy không ạ bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này tức là khi mà Dũng làm cái tiêu đề là cái điều kiện để cho chúng ta biết rằng là nếu cùng nổ theo đà nó phải đạt các điều kiện đạt các tiêu chí đạt về khối lượng đạt về đồng thuận đạt về cổ phiếu dẫn đầu đạt về ngành dẫn đầu đạt về gì ạ cái thông tin thì lúc này chúng ta mới đủ điều kiện còn nếu trong trường nó không đạt thì chúng ta mua theo cảm tính đúng không mua theo cảm tính nên chính vì vậy thì chúng ta thấy là khi mà Dũng phân tích một loạt các cổ phiếu thì các bạn thấy rằng là phần lớn cổ phiếu nó không đạt kể cả những cổ phiếu như thế này chúng ta thấy là chúng ta cần phải chạy ra thật nhanh như hôm trước tôi có nói là cổ phiếu này Dũng mà đã bán từ giá 105 nhưng nhiều người lại sẽ nói một cái câu thiếu văn hóa và thiếu tích cực nên họ phải trả giá rất đắt khi mà cổ phiếu về giá 50 vì cổ phiếu này nó mẫu hình vai đầu vai nhưng lúc này mọi người nhìn thấy là cổ phiếu này lợi nhuận nó tốt đúng không rất nhiều mọi người nhìn thấy lợi nhuận nó tốt nên khi lợi nhuận tốt ông chủ tịch hội đồng quản trị bây giờ chúng ta xem là ông chủ tịch hội đồng quản trị ông này ông làm gì á thì chúng ta mới biết được là ông nói với ông làm có giống nhau hay không đấy tí nữa chúng ta sẽ phân tích cả thì bây giờ trước khi chúng ta phân tích về cái nhóm này thì chúng ta có thể thấy rằng là nếu bình thường ông có nói tốt thì chúng ta cứ vào vào để xem cái cổ phiếu mà ông có đưa ra tốt hay xấu vào phải ăn Đầu, buổi sau Dũng sẽ phân tích uh, sâu về cái này để chúng ta hiểu rõ rằng là chúng ta cần phải phân tích chứ không phải gì ạ ối nhóm mua thì gì ạ mua đi để kiếm phí giao dịch chứ mua để làm gì em hiểu không ạ bây giờ lúc này giao dịch nó khó khăn thì bây giờ không kiếm được lợi nhuận thì kiếm phí giao dịch thế thôi bao nhiêu bạn hiểu lý lỗi này comment số 100 lúc này thì gì ạ không kiếm được tiền từ giao dịch thì lúc này có hai cái mà người ta kiếm tiền rất nhanh đó là gì ạ cho phái sinh phím hàng phái sinh các bạn cứ vào nhóm phím hàng phái sinh là các bạn gì ạ kiểu gì sớm muộn cháy tài khoản và phí giao dịch rất là nhiều nếu bây giờ Dũng làm một cái gì ạ à, là một cái môi giới về phái sinh thì một ngày một ngày nhá Dũng tin chắc là, là tin chắc là Dũng chỉ hỏi là bao nhiêu bạn là bây giờ Dũng làm phím hàng môi giới phái sinh hạn cho một công ty chứng khoán thì Dũng tin chắc là có khoảng độ 100 người ít nhất 100 người đăng ký 100 người đăng ký thì với việc mà lướt sóng hàng ngày thì Dũng có thu nhập khoảng độ 50 đến 100 triệu ít nhất là 50 đến 100 triệu tiền phí từ phái sinh vậy các bạn vào phái sinh để các bạn lướt lướt lướt như vậy thì tất cả mọi thứ nó đến từ phí các bạn cứ bạn nào không biết là các bạn nào ở trong trong nhóm đấy không biết Dũng Dũng thì nói nói một cách như thế để các bạn hiểu các bạn thấy ở trong cái nhóm phí người ta cứ bảo các bạn mua mua bán bán như vậy thì phí giao dịch nó rất là nhiều và sau khi bạn tổng kết lại thì toàn bộ lợi nhuận của bạn nếu có thì nó nằm trong phí hết còn lỗ thì cộng với gì à? lỗ này cộng với phí nữa thì lỗ nặng hơn chẳng hạn như thế thì đấy là chúng ta thấy là kiếm tiền rất dễ không phải khó chỉ cần làm à? chuyên gia về phái sinh xong đó thì suốt ngày lướt lướt lướt như vậy thì chúng ta thấy là sau một thời gian tài sản cháy hết tại vì Dũng tổng kết lại thì những người mà cháy tài khoản phái sinh trong cái nhóm học viên của Dũng nhà nhóm tại dũng nói thật sự thật bởi vì khi mà dũng có lần trước dũng có chia sẻ là tới đây dũng đào tạo về phái sinh và mọi người chỉ đầu tư ít thôi hai ba hợp đồng để học cái phương pháp nhưng toàn là đầu tư căng cứng sau một thời gian là mất hàng tỷ đồng luôn nên dũng không làm điều này nữa bởi vì gì ạ à? đầu tiên là họ có lãi và họ bắt đầu gì ạ à? nâng quy mô lên họ có lãi bắt đầu họ vô nguyên tắc họ có lãi họ vô kỷ luật và đấy chính là lý do Dũng không nói nói mang chất là là là đây là cái vô kỷ luật với chính mình thôi đấy là nên chính vì vậy chúng ta mất rất nhiều tiền trong cái quá trình đầu tư phái sinh thế thì ở đây nếu có thời gian thì Dũng chia sẻ về phần phái sinh thôi nhưng quan trọng là Dũng chỉ mong các bạn tham khảo thôi còn sau này mà khi hệ thống nó ổn định và trong trường hợp mà Dũng có đào tạo thì cái việc mà nó cần phải kiểm soát rất là chặt chẽ tại vì phần lớn là mọi người tham gia các nhóm đấy là đa phần sớm muộn là gần như cháy luôn tài khoản Dũng không nói đùa đâu Dũng biết rằng là ở trong cái nhóm mà cộng đồng của Dũng thì có rất nhiều bạn vẫn kiếm được lợi nhuận hàng ngày rất nhiều tiền đấy. giả sử đây là chúng cho các bạn hàng ngày là nhiều tiền chứ không phải là không cái gì quan trọng là chúng ta cần phải có kiến thức trước trước khi chúng ta giao dịch nhưng trước khi bây giờ chúng ta nói về phân tích ba cái dạng cổ phiếu kia thì cho các bạn nhìn thấy đây ạ đây là cái cái cổ phiếu đầu tiên nhóm cổ phiếu bất động sản các bạn hiểu rõ nhóm cổ phiếu bất động sản các bạn để ý nhá để ý một chút ạ đây là cái giai đoạn đầu tiên là họ bán đây là những cái giai đoạn bán ai biết rồi Đấy, bán bán đây là chủ doanh nghiệp họ bán nhá chủ doanh nghiệp họ bán chủ doanh nghiệp họ bán chủ doanh nghiệp họ bán chúng ta nhìn nhá đây là họ bán và ai mua ạ đấy mua một chút ạ để cho cho mọi người nhìn thấy là thông báo mua tức là bạn cả nhà có hiểu không ạ họ sẽ thông báo mua một chút một ít thôi ạ để cho mọi người biết rằng tôi mua cổ phiếu nhưng họ đã bán họ đã bán họ đã bán và họ đã bán họ đã bán họ đã bán đấy tức là họ có đưa ra thông báo nhưng thực tế ở phía trên này bán Đấy. họ mua là đôi chút và họ lại bán và cuối cùng họ lại bán và chúng ta biết rằng là ở cái vùng này này là bản thân là chủ tịch hội đồng quản trị ông này ông nói là mọi cổ đông là gì ạ ông sẽ bán cho cổ đông hiện hữu với giá bao nhiêu ạ đầu tiên lô đầu tiên là các bán cho cổ đông hiện hữu mua quyền với giá bao nhiêu cả nhà mua quyền với giá bao nhiêu ạ à? giá 30 đúng không? Mua quyền với giá 30 nhưng tuy nhiên thì ông đã bán đây ạ. Đây là ông đã bán. Đây mua quyền rồi bạn. Và sau đó ông bảo là ông sẽ bán cho nhà đầu tư mua quyền với giá 20. Thì khi nhà đầu tư chuẩn chuẩn bị mua quyền giá 20 thì ông đã bán hết rồi. Sau đó ông bảo là ông sẽ bán cho nhà đầu tư với giá 15 thì khi mà nhà đầu tư giá 15 thì ông đã tiếp tục bán thế thì câu chuyện ở đây mọi người các bạn là nó bị côn margin đúng không nó bị côn margin bị hot sell thế thì hỏi là họ đã kiếm được lợi nhuận rất là nhiều ở đây rồi thì tại sao cổ phiếu rẻ họ mua vào họ kiếm được lợi nhuận tất cả đây rồi tại sao rẻ họ không mua vào mà họ lại bảo là họ bán cho nhà đầu tư cá nhân chúng ta cái điều thứ hai chúng ta nhìn với cái báo cáo tài chính của nó thì tất cả cái báo cáo tài chính đấy không có tiền tiền mặt không có thì tất cả cái báo cáo này chúng ta phải xem lại chúng ta có thể tạo ra hàng chục cái công ty con và tạo ra doanh thu ảo lợi nhuận ảo trên cái công ty con đó và đấy chính là mà các công ty bất động sản kéo giá lên cách công ty bất động sản kéo giá lên sử dụng báo cáo tài chính sử dụng các công ty con để tạo ra doanh thu lợi nhuận ảo và tạo ra những câu chuyện để cho các chuyên gia cho các KLC, e KOL gì ạ à? vẽ lên kịch bản và sau đó cổ phiếu giảm và số lượng lớn nhà đầu tư chứng khoán mất tiền đó là cái kịch bản của câu chuyện này còn kịch bản câu chuyện hai nó hay đến hấp dẫn vô cùng luôn ạ à. bao nhiêu bạn muốn xem cái kịch bản câu chuyện hai câu chuyện của PDR nếu các bạn muốn thì comment cho dũng PDR đấy ạ à. câu chuyện này thì câu chuyện này nó cũng xảy ra một cách rất là thực sự là nó nó nó ai cũng phải biết được nhưng chỉ có rất ít nhà đầu tư cá nhân họ biết nên họ đã tiếp tục giữ cổ phiếu này thì đây là câu chuyện cổ phiếu này các bạn comment ạ comment để Dũng phân tích cho các bạn thế thì bây giờ câu chuyện cổ phiếu này bao nhiêu bạn đấy là nhìn về cái biểu đồ này thì chúng ta thấy điều gì diễn ra chúng ta thấy điều gì diễn ra nếu chúng ta nhìn phía này họ đang mua họ đang mua và một số các quỹ bán đấy quỹ bán mấy ông quỹ này không chịu được bán nhưng tuy nhiên lên đến bắt đầu lên này họ bắt đầu bán ra họ bắt đầu bán ra họ bắt đầu bán ra và bắt đầu bán ra vậy nếu chúng ta nhìn vào họ bán ra ở đây thì được nhiều hay là ít tiền ạ à? nếu chúng ta nhìn thấy bán ở đây thì được rất là ít tiền đúng không tại vì cái số lượng 26.000 cổ phiếu rất là ít và chúng ta nếu có nhìn ở đây thì chúng ta thấy chỉ có 3.000 cổ phiếu thôi ạ vậy bao nhiêu bạn thấy là nếu nhà đầu tư tổ chức hay là chủ tịch hội đồng quản trị bán giá ở đây thì chúng ta nhìn thấy là rất ít tiền ạ các bạn có nhìn thấy không ạ tức là nếu bán thì chúng ta thấy là họ trả được cái gì cả bởi vì họ chủ chỉ thu nhập bằng một số các nhà đầu tư cá nhân mà thôi và đây chính là câu chuyện thú vị này câu chuyện thú vị này nó nằm ở đây ạ à theo các bạn là bình thường thì chúng ta thấy là các công ty á nó có hai phần một là gì ạ cổ phần của họ hai là cổ phần của công ty tức là chúng ta mua cổ phần cho công ty hay là công ty mua cổ phần ai bán cho họ chủ tịch hội đồng quản trị bán cho công ty bản thân chúng ta thấy là chủ tịch hội đồng quản trị có thể bán cổ phiếu cho công ty và nếu công ty đó có cháy có lỗ thì lỗ của công ty chứ không phải lỗ của hội đồng của chị thế thì đây chúng ta nhìn này bây chúng ta nhìn này nghe thì bạn đầu chúng ta xem bạn anh chị xem thì thấy được gì ạ ok Nguyễn Thanh Thảo mua 1.300 họ có dở hơi không ạ tiếp tục ra là Bùi Quang Vũ thành viên à, đỉnh vẫn mua 1.000 1 triệu 700 tiếp tục Nguyễn Tấn Danh phó đấy mua tiếp 300 và một ông gì ạ à? chủ tịch hội đồng chị Lê Quang Phúc 600 một bà Hương tiếp tục mua một triệu bảy vậy bao nhiêu bạn thấy là tuyệt vời ạ à? tức là trên đỉnh nhà đầu tư tổ chức chủ tịch hội đồng quản trị vẫn tiếp tục mua hấp dẫn không nếu bạn thấy bạn thấy là điều này là hấp dẫn thì comment hấp dẫn được không ạ tức là trên cái đỉnh họ vẫn mua vậy họ mua họ có mua không họ mua họ có vấn đề gì không ạ thì bây giờ chúng ta xem họ đang có thực sự là thế nào chúng ta tiếp tục quay trở lại bạn comment này comment này tại vì chúng ta học cái bài học này chúng ta nhìn cái điều này để chúng ta thấy là mọi thứ đúng không bao nhiêu anh thấy là hấp dẫn tức là bởi vì trên đỉnh người ta vẫn mua mà nên nếu nhà đầu tư chúng ta không biết chiêu trò này thì chúng ta sẽ gì ạ trả giá rất đắt tại sao cổ phiếu này lại rơi tự do như vậy đây là câu chuyện bắt đầu bà thanh thảo bà bán này nhưng đây mới là câu chuyện lớn này ai mua ạ hello công ty phát đạt công ty phát đạt mua công ty phát đạt mua Vậy nếu mà chúng ta thấy là các công ty mà bất động sản như là DG như là cổ phiếu này thì nó luôn luôn có một công ty con công ty con hoặc là công ty chính công ty phát đạt có thể là công ty chính thiên tân có thể là công ty con mua cổ phiếu của ai mua cổ phiếu của của chủ tịch hội đồng quản trị của chủ tịch hội đồng quản trị của chủ tịch hội đồng quản trị vậy chủ tịch quản trị thoái vốn tuyệt vời không bao anh chị em thấy điều này tuyệt vời có thể comment số 1 cái ạ tức chủ tịch hội đồng quản trị thoái hết vốn rồi thoái hết rồi thoái hết rồi cho công ty phát đạt này mua cổ phiếu và công ty này chết thì việc của nó còn tôi là tôi đã bán hết cổ phiếu rồi nên có thể nhìn vào cái là chúng ta không biết là ông chủ tịch hội đồng quản trị còn nắm cổ phiếu hay không và nhà đầu tư chúng ta lại cứ tiếp tục cứ tiếp tục kỳ vọng rằng là cổ phiếu này tạo đáy giống như ở nhóm DG nhóm gì ạ à? nhóm gì nhóm phát đạt nhóm ờ, tóm lại là các nhóm kia chúng ta nhìn thấy là cái cấu trúc nó là như vậy nên khi mà chúng ta phân tích cơ bản thì chúng ta thấy là mới cái ông phân tích cơ bản mục đích là chỉ lùa gà thôi ông biết thừa cái điều này nhưng ông cố tình là lùa gà để kiếm được một khoản lợi nhuận lớn từ những cổ phiếu DG những cổ phiếu khác mà chúng ta thấy tuyệt vời không ạ trao tay giữa chủ tịch hội đồng quản trị và công ty còn công ty chết thì việc của công ty bởi vì công ty là của ai các bạn lúc này là công ty là của ai công ty là của các cổ đông mà chúng ta đang mua rồi á nên cổ đông là của các bạn mọi người là gì ạ mọi người là cổ đông mọi người đang sở hữu công ty còn chủ tịch là bán hết cổ phiếu trên đỉnh rồi Bao chị em thấy phần này hay thì có thể comment hay cái ạ. Và nhớ là comment cho Dũng nhá, chia sẻ video này bởi vì video này là video rất là quan trọng để chia sẻ cho nhiều người khác biết. Và đồng ý không ạ? Video này là cái video mà chúng ta cần phải chia sẻ. Cái phần này là phần phải chia sẻ. Tại vì Dũng biết rằng phần lớn mọi người không biết điều này. Bao nhiêu bạn lần đầu tiên biết cái điều này comment số 1 ạ? là các bạn comment ạ à, hãy comment vào kể cả comment vào cái phần ô chat của Dũng ở trên ra trên ờ, trên uh, YouTube để Dũng muốn rằng là cái video này nó được lan tỏa ra nhiều người khác biết bởi vì Dũng biết rằng là nhiều người đã bị lừa cú lừa ngoại mục từ cổ phiếu DG nó là cách lừa như này cổ phiếu gì ạ và Novaland cũng lừa tương tự như vậy nên chúng ta có nên giải cứu hay không chúng ta nhìn thấy chưa ạ cũng tương tự như vậy họ mua này mua mua tuyệt vời không ạ sau đó họ bán hey hey chúng ta nhìn thấy điều gì ạ à? ông này ông bán ông này ông mua tiếp tục đấy ông này là mua mua mua và ông này bán hay không hay không tức là cái cái đầu tiên là gì ạ bán thỏa thuận và cái công ty Novaland này là công ty đang gì ạ sở hữu cái biểu đồ này là ông mua vũ đỉnh còn cái ông gì ạ chủ tịch hội đồng quản trị là ông quản lý công ty này ông bán cho và sau này gì ạ công ty này vậy chúng ta thấy là kiếm đâu ra tiền mua bây giờ giá cổ phiếu từ 28 bây giờ lên bao nhiêu ạ làm ăn bao lâu để chúng ta ông này kiếm bao tiền ạ à? 107 triệu cổ phiếu giá 91 anh chị em kiếm nhân tiền cái ạ 107 triệu cổ phiếu giá 91 ạ nhân bao bao tiền ạ cứ cho 100 đi ạ Đấy, tiếp tục này và sau đó lại tiếp tục cho kiều mua vào đây kiều kiều kiều đấy bây giờ chúng ta lại bắt đầu cho nhà đầu tư vào tôi mua để đăng ký mua đăng ký mua đăng ký mua đăng ký mua đăng ký mua và chúng ta lại tiếp tục 106 triệu cổ phiếu tiếp tục 94 triệu cổ phiếu 21 triệu 72 triệu và sau khi bán nốt lần này thì điều diễn ra vậy chúng ta cộng lại nhá 106 triệu cổ phiếu cộng với 106 107 cộng 106 cộng với 94 triệu tức là khoảng 300 triệu cổ phiếu 300 triệu cổ phiếu với giá cứ cho trung bình là 90 đi các bạn nhân cho Dũng là bao nhiêu tiền vậy bây giờ có nên giải cứu không thế bây giờ ông này ông kiếm được một khoản lợi nhuận lớn rồi bây giờ ông mang xuống đáy này giải cứu được không vài hôm nữa ông mang xuống đáy này giải cứu được không nhà mình hiểu chưa vài hôm nữa ông xuống đáy xuống xuống tít thế đáy này thì ông dành một chút ông giải cứu thế thôi đấy là câu chuyện nên các bạn thấy là những cái cổ phiếu như này câu chuyện nó giống nhau hết ạ câu chuyện này là câu chuyện của thiên tân ông mua cổ phiếu này ông gì ạ bán ở đây ông có một khoản tiền ở đây ông kéo lên lên đây kéo lên ông phân phối hết và ông lại tiếp tục phân phối vậy nhà đầu tư chúng ta thiếu kiến thức cuộc sống được không anh em chúng ta cứ đầu tư giá trị trung bình giá xuống một vài ngân hàng không biết tới đây nó như nào bởi vì chúng ta biết là họ đang mua trái phiếu của nếu một ai đó doanh nghiệp nào mua trái phiếu của Novaland thì sao doanh nghiệp nào mua trái phiếu Novaland được sao chúng ta có biết doanh nghiệp nào mất thanh khoản không chúng ta biết rằng là doanh nghiệp nào mua trái phiếu của SCB không đấy thế thì ở trong đoạn này nó sẽ có những cái câu chuyện như vậy nên Dũng muốn nói với anh chị em là không gì ạ à, giữ tiền là quan trọng còn thị trường mà nó test đáy test đáy còn tại sao bây giờ chúng ta biết lý do tại sao hôm vừa rồi số lượng cổ phiếu người ta mua rất là lớn ở đây ai mua ai mua ai mua ông này ông có một lượng tiền lớn ở đây rồi bây giờ nó về xuống 28 này ông dành một phần nhỏ ông mua đây có sao không ạ hiểu chưa nếu anh chị em thấy điều này hay comment hay và nhớ chia sẻ video này và comment cho Dũng cái bài học như này để anh chị em biết không thì cứ đầu tư trung bình giá xuống trung bình giá xuống trung bình giá xuống người ta bán từ đỉnh rồi thì đến đáy người ta phải đạp cho chết thì thôi chứ làm sao mà để cho chúng ta trung bình giá xuống được nên mới cái trò chơi là trung bình giá xuống để gì ạ để mua cổ phiếu là rất là gì ạ nực cười Dũng không biết là các bạn nghĩ nào nhưng Dũng thấy là cực kỳ nực cười bởi vì phần lớn chết phần lớn là thua lỗ phần lớn là bay banh xác luôn phần lớn là gì ạ dính đòn bởi vì câu chuyện này là câu chuyện thú vị và dũng thấy rằng là ít ai chia sẻ dũng định không chia sẻ cái điều này nhưng bây giờ chia sẻ thì để cho các bạn đấy là cái điều này ai cũng biết để cho mọi người thấy tại vì ở ngoài kia họ cứ bảo mua trung bình giá xuống mua cổ phiếu nọ kia vài hôm nữa nó còn rơi nữa thế nên họ chỉ cần một tiền rất nhỏ thôi lượng nhỏ thôi và giải cứu được không ạ họ cần rằng nhỏ thôi thì tất cả những câu chuyện ba cổ phiếu này DGPD Novaland và cổ phiếu ấy, nó là một kịch bản nó giống nhau và kịch bản này nó gì ạ à, đầu tiên là gì ạ gom cổ phiếu khi gom cổ phiếu đủ thì bắt đầu họ xây dựng câu chuyện họ xây dựng trên câu chuyện bằng gì ạ marketing cổ phiếu sau khi marketing cổ phiếu thì họ bắt đầu dùng các chiến lược mồi chài đây chúng ta đến đây đây chiến lược mồi chài này nó giống nhau hết này đây là mua này chúng ta nhìn thấy mua này mua mua mua ít Đấy. vẫn mua mà nhưng nó mua vào nó mua vào và câu chuyện này mong rằng chúng ta sẽ học được câu chuyện này để tránh trường hợp chúng ta bị mắc chúng ta xem cổ phiếu gì ạ bất động sản cổ phiếu nào đó chúng ta đều nhìn thấy này tất cả đây là câu chuyện nên nếu chúng ta cứ tiếp tục trung bình giá xuống nếu chúng ta tiếp tục mua dạng như này thì chắc chắn mất tiền còn trong đoạn này thì bây mùa này thì bây giờ định à, thời gian thì nó cũng gần hết rồi thôi à, hôm nay thời gian tới nếu mà có cho phép thì Dũng phân tích về phái sinh để cho chúng ta nhìn nhận cái góc nhìn thôi còn Dũng vẫn không khuyến nghị mua để các bạn tại vì bây giờ khi các bạn mua các bạn theo các bạn bị thua lỗ thì các bạn uh, rất là trách Dũng tại vì giao dịch nó rất là nhanh nhưng mong rằng là trong thời gian tới Dũng sẽ có chia sẻ đôi chút về phái sinh bao nhiêu bạn đồng ý comment số 1 ạ tức là ở đây giờ Dũng chia sẻ để các bạn tham khảo để nhìn thôi góc nhìn để Dũng phân tích là, là tại sao cái việc mà Dũng vẫn kiếm được lợi nhuận hàng ngày với việc mà thậm chí là có những ngày là sau khi mở bát ra là bị lỗ lỗ một khoản tiền lớn nhưng tuy nhiên là việc mà gì ạ rút ra và bắt đầu phân tích đánh giá sai lầm của mình để tiếp tục đầu tư nữa và kết thúc ngày lại kiếm một khoản lợi nhuận tức là gỡ được hết lỗ mà kiếm khoản lợi nhuận thì đó là những cái mà giai đoạn Dũng đã à, thấy rằng là mình đã đã xử lý tức là cái xử lý là xử lý mang tính tâm trí còn bây giờ cứ bảo sọt hay là long thực sự là gì ạ nếu hôm nay các bạn cứ nói sọt long sọt là thực sự là rất là quay thì trước khi mà nói về phần này Dũng chia sẻ với các bạn đôi chút này chẳng hạn khi mà thị trường tạo đáy nếu thị trường tạo đáy giảm mạnh mà nó có khoảng trống như này liên tục ở đầu phiên thì rất dễ là nó sẽ tăng mạnh nên khi mà tăng mạnh như này thì phần lớn thì ông sọt là ông sẽ đứt lâu luôn thì khi mà ông sọt ở đây á thì thực tế là gì ạ nó chỉ kéo lên này thôi thì tất cả những nhà đầu tư sọt là người ta phải đóng hợp lệnh nó phải đóng hợp lệnh đóng hợp lệnh nhưng tự nhiên nó kéo lên kéo lên nên khi mà kéo lên buổi sáng mà kéo hết lên, lên hết biên độ thì kiểu gì nó cũng điều chỉnh là sự buổi sáng nó kéo đến trần này kiểu gì điều chỉnh nhưng tuy nhiên thì nếu gọi là bùng nổ theo đà thì nó chạy nốt chu kỳ đấy là cái đầu tiên nên các bạn thấy là bạn đầu tư thì bạn theo đúng đầu tư theo trend nha đầu tư theo trend chứ đừng đầu tư hàng ngày như này là các bạn mất tiền cái điều thứ hai là sau khi mà nó chạy bùng nổ theo đà rồi à, à nó chạy ở phiên thứ nhất rồi thì cái phiên thứ hai này chúng ta nhìn này sau khi cái những phiên đó thì chúng ta thấy đây là đỉnh thứ nhất đây là đỉnh thứ hai chúng đang làm theo, theo 5 phút đấy đây 15 phút để cho dễ đỉnh thứ nhất này đỉnh thứ hai thì đỉnh thứ nhất nó không vượt qua đỉnh thứ hai không vượt qua và nếu chúng ta thấy là đỉnh thứ ba mà nó vượt qua những khối lượng nó thấp hơn đỉnh thứ nhất thì nó có dấu hiệu điều chỉnh thì chúng ta có thể gì ạ sọt ở đây bởi vì cái thường thì chúng ta thấy cái điểm sọt này này mấy điểm sọt này nó giống nhau nhưng hai phần này nó khác nhau phần này là gì ạ nó là cái quá trình bùng nổ nó là quá trình từ đáy đi lên từ đáy và nó gì ạ từ đáy tức là nó đang giảm mạnh từ đáy và nó gọi là tăng tốc từ đáy lên còn từ vùng này là vùng nó đã gì ạ nó đã là vùng kháng cự mạnh ở phía trên này rồi lên cả vùng kháng cạnh phía trên này rồi nên chính vậy thì nó sẽ kéo lên và nó giảm xuống và chúng ta nhớ là nếu mà nó kéo trong thời gian ngắn kéo lên thì kiểu diễn điều chỉnh kéo ra ngắn kéo lên kiểu điều chỉnh nên chúng ta gì ạ lên vùng này nó cao quá không tuyệt đối không được sỏ à không được lo nó cao quá tuyệt đối không lo bởi vì nó kéo một đoạn rất là ngắn rồi thường thì khi mà phái sinh nó kéo một cái nhịp lớn như này từ thường nó điều chỉnh nhịp lớn này điều thường điều chỉnh nhịp lớn này thường nó điều chỉnh nhưng không ít khi là kéo tăng mạnh và chúng ta nhìn thấy những cái biên độ như này đấy nhìn những biên độ như này lên nó cặp cả này mà chúng ta lại long tiếp là chúng ta trong một xu giảm nhớ này trong một xu giảm thì khi mà kéo lên gặp kháng cự sẽ giảm kháng cự sẽ giảm kháng cự sẽ giảm đấy trong xu giảm các bạn nhớ cái điều này để chúng ta trong một xu giảm nhé trong xu giảm còn trong xu tăng thì chúng ta sẽ phân tích sau nhưng đây là một cái góc nhìn để các bạn có thể thấy được là các bạn có thể à, quan sát phân tích chẳng hạn như là Dũng có khi mà nào Dũng phải có việc đây in hết ra bạn đọc in hết ra phân tích rằng là cũng không dám đầu tư nhiều không dám đầu tư nhiều bởi vì mình còn ờ, có nhiều việc khác nữa nhưng bình thường nếu giả sử như bạn nào đầu tư chuyên nghiệp ở đây có bạn ờ, một số bạn học viên của Dũng trong đó có bạn Thảo Nguyên mỗi một ngày bạn thu nhập 6 70 triệu đấy chẳng như thế ngày nào bạn gửi cho Dũng một cái cái cái kết quả thì đấy là cái mà bạn sau này bạn ứng dụng VEDA bạn thực hành đi thực hành lại thì ngày nào cũng thế trong thị trường phái sinh đi xuống bạn ngày nào bạn và một vài bạn khác nữa trong đó có bạn Thuận thì bây giờ cũng đã sau một thời gian cũng cháy tài khoản thì đến bây giờ cũng ổn định mỗi một ngày cũng có chút sinh lời tuy nhiên thì có một lời khuyên duy nhất là các bạn đừng có vào giúp kín giúp hở lại cháy tài khoản đấy nhá vào giúp kín giúp hở là cháy tài khoản đấy đấy thì tuyệt đối là không vào giúp kín giúp hở tại vì nó chỉ mang phí giao dịch cho người khác thôi chỉ mang phí giao dịch cho ai đó thôi nên các bạn tuyệt đối không vào Đấy. và thứ hai là trong đoạn này thì rủi ro rất là lớn nên chúng ta thấy là nó lên thì Dũng vẫn nói là nó không lên được còn nó lên rất kém nó hồi không không lên đỉnh xa đâu còn nó giảm thì đợi quá trình test cùng đã chúng ta tính tiếp một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những cái quyết định tuyệt vời và nhớ nha nhớ là video này là video quan trọng thì nhớ chia sẻ comment ở phần bên dưới cái phần uh, video này Dũng mong rằng là các bạn có thể chia sẻ cho nhiều người khác được biết nữa bởi vì video này là video quan trọng video quan trọng à, còn một vài ngày nữa ngày 26 và thứ bảy thì Dũng có một chương trình à, hành trình trở thành nhà đầu tư siêu hạng thì các bạn đăng ký ở phần bên dưới đây là cái đường link bên dưới thì các bạn đăng ký thì Dũng sẽ gặp mặt các bạn vào tối thứ bảy và chủ nhật tuần này nhớ là tham gia chương trình này thì chương trình này Dũng sẽ có hai đây hai ngày nhưng Dũng sẽ kéo dài tới đây Dũng sẽ thêm ngày thứ tư thứ năm và thứ ba thứ năm nữa để cho các bạn hiểu rõ toàn bộ cái cái cái quá trình mà chúng ta cần phải trở thành nhà đầu tư như thế nào xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong đầu tư trong ờ, cái video tiếp theo và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh bởi vì tất cả những cái gì chia sẻ nó mang tính thực chiến rất là cao xin cảm ơn ạ